Em nên đi Em không hiểu Con đi thì thôi Khóc nữa đi Có khóc nữa Thì Tết này cũng không có thưởng đâu Nếu vậy Em cũng thèm khóc nữa về quê đón thêm mùa xuân sau một năm giãn cách hai lần lương tết này sếp vừa xin thôi xuân về chẳng bánh mứt xôi mà cô viết làm tết này giờ dáng mèo vừa đọc muốn siêu ngang thế là chúng mình cùng toan toan rồi ông giáo à xung quanh toàn là cát sao anh không vào trong mắt tôi như anh mình không khác vẫn đang treo tiền nhà cháu con đang đòi quà Bật công tắc gật đầu cái nha Chị Chị Năm nay rap nhiều quá rồi Kiếm tiền cũng khá Dành hát với em làm chi Cho em hát đi Ok Hoa mai hẹn năm tới Bia hơi mình Cái này em tặng cho cô bái Em amazing good cho biết bao nhiêu mời chào tiền thì không có mới đau One, two, three, four, five, six, seven Eight, nine, ten, eleven, twelve Trong túi còn thế này thì theo Xuân này cầm chắc đói mèo. Biết còn có đường chặt heo lao sao Tết này thưởng Tết cho vào vui vơi Trên đường vui Tết cầu may Nghe chuyện thưởng Tết đắng cay muôn phần Cô này tên giống như nàng tiên Dù bà con mình hết điều phiền Tôi cũng nghèo cũng cần cô là thấy phát điên Thôi thì chắc nhờ chị Tiên Người ta thiên tai, người ta mới được giúp anh ơi Còn Tết không thưởng á, đó là tình hình chung Đúng rồi Ai ai giờ cung hố, xeo lai chim bùng hàng lô Chơi lô tô thì kinh hố Số năm nay là buồn, Tết không buồn hết càng buồn Tiền lì xì thôi khói luôn Xuân đi rồi xuân tới, ta mong quần áo mới Muốn xe ga chạy phơi phới trứng kho thêm thịt gà trái cây trưng đầy nhà mà tình hình sao khó ta Ba mẹ ơi út cưng về rồi nha Con về nhưng tiền Tết không về Nhưng nhà mình ba đời có thưởng Tết Thôi Tết này cứ cười ha ha Cười cái gì mà cười Năm này lạ lắm mà nha Không, không tiền Tết Quà cũng không nha Ơ ờ, ai nói không có quà là sao là sao năm nay cái gì lạ là sao ạ thấu hiểu khó khăn của bạn tết này Tiki mang đến chương trình bốc số thưởng Tết 100 triệu tiền mặt mỗi ngày Cùng những ưu đại lên đến 50% Thôi Tết mà cứ cười hi hi Năm nay đã có Tiki Xuân không tiền với sang quà mê ly Ôi dồi ôi, khuyến mãi kinh lắm Thôi Tết mà cứ cười hi hi năm nay đã có tiki sớm không tiếng với xa hoa